phát nguyện thọ nhận giới để tu hành một ngày một đêm thanh tịnh tỉnh giác. Trong ngày tu bắt quan trai hôm nay, chư tăng cũng từ bi hứa khả quang lâm tác lễ tụng kinh, giúp cho hàng Phật tử tại gia thông qua những lời kinh Phật có thể học hỏi tư duy về lời Phật dạy rồi áp dụng vào đời sống hàng ngày, giúp cho bản thân và mọi người đều được an lạc hạnh phúc. Giờ này, xin kính mời toàn thể quý Phật tử và gia đình đang theo dõi trực tiếp đồng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Đức Phật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 you. tu con xin chứng tâm thập phương giới cúng dường nhân thiên phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiên thánh hiền duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác phật sự phổ huấn chư chúng sinh giải phát bồ đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo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 Hiểu nghĩa thực hành chúng con cung cầu thỉnh chư vị chư thiên thiện thần hộ pháp. Đồng lai lâm đàn trang bảo hộ cho khóa lễ tụng kinh của chúng con được chu viên hoàn mãn. Nam mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát, Nam mô văn Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. thượng ba cõi chẳng ai bằng à, thầy dạy à, à, khắp trời người trả lành chúng bốn loài quy y chọn một sanh nghiệp ba kỳ ơi xứng dưỡng cùng tán than ấy ứng kiếm không cùng tận Phần chúng sinh tính thường sống lặng lưỡi à, đức tâm đảnh lễ ơi nam mô tần hư không biến pháp giới quá hiền vị lai thầm phương chư phần tôn pháp hiền thánh tăng thượng trụ ờ, tam bảo ờ, Nam mô Như Lai ưng cung chính biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian dài Vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn Nhất thiết cung kính, nhất tâm kinh, à, lệ à, trí à, tâm đảnh lệ ơi Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật. Ờ, trí tâm đảnh lệ Ba thi phải chi tâm đảnh lễ ơi nam mô thi khi thi tâm đảnh lễ ơi nam mô thi khi phải chi tâm đảnh lễ Ờ, ờ, nam mô tỳ sa phù phật chi tâm đảnh lễ ơi ờ, nam mô tỳ sa phù phật chi tâm đảnh lễ ơi nam mô ô lưu tôn phật chi tâm đảnh lễ nam mô câu lưu tôn phật chi tâm đảnh lễ nam mô câu na hàm mô ni phật vâng, chi tâm đảnh lễ ni phật chi tâm đảnh lễ ơi nam mô ca diêm phật chi tâm đảnh lễ nam mô ca diêm phật chi tâm đảnh lễ nam mô thính ca mâu ni phật chi tâm đảnh lễ nam mô thích ca mâu ni phật chi tâm đảnh lễ nam mô di lặc tôn à, phật ờ, chi tâm à, đảnh lễ à, nam mô di đà tôn phật chi tâm đảnh lễ nam mô Dường sư lưu ly ờ, quang ờ, vương ờ, Phật chi tâm đảnh lễ Nam mô dường sư lưu ly quang vương Phật chi tâm đảnh lễ ơi cho cùng đều bởi sáu căn mắt ưa sông lưỡi tham ăn tai say mê tiếng mũi quần đến hương ơi thân tính sung lòng vương à, mọi pháp à, hợp à, cùng nhau tạo ác vô cùng tổ xa chất chưa đầy lòng ơi hại người hại vận thần không thiếu lòng à, tham dần à, à, vô si điên đạo ấy miệng Điều hoa chờ trao trăm triệu Ông dưng thường đắn lên điều Ăn cũng nói có dệt theo hết nguyện rủa lại lời à, đồng ác à, à, chẳng ca gì can tát ma vương thân còn trộm cắm đủ đường tham tàn diễn hại chẳng thương muôn loài ờ, thói nguyện hoa đêm ờ, ngày ờ, say đắm làm bao điều rồi loạn nhân luân đây con thẹn hồ bốn phần nơi vì mê nên à, đã sầm à, luân bao đời ơi thân à, chẳng kháng bèo trôi sóng vô ơi chiều đắm chìm biển khổ sông mê ơi bây lâu chưa biết đường lòng à, theo à, nghiệp tất à, đi đùa đường ơi chư phấn rồng lòng thương con dài ơi muốn cứu con thoát khỏi luân hồi ơi gắng không cầu đạo không chẳng lui chuyển lòng ơi tôn tính mình cũng không hề tiếng ơi ờ, nguyện ờ, đời đời đổ hết ờ, chúng sinh ơi con nay dốc một lòng thầy ngày à, cuối xin à, giải tỏ tội tình à, của con bằng tơ tông chẳng còn sam dấu sam hồi cầu tam bảo chứng minh chương cầu sanh tội của mình xó xin cho cả chúng sinh mọi loài bao tuổi lối đồng thời dài thoáng rộng lòng thành tin phật rộng thương người từ chẳng à, dám à, tưởng à, mà gây đến tội ác để mang sau này việc phúc thiện đêm ngày xin gắng đường à, rồi xin à, độ muôn à, loài đều cùng thành phần đời đời yên vui xin cho con đường như lời sám hối phan nguyện đã rồi con à, xin lễ à, Phật à, cùng người phương tăng Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương pháp giới thượng chủ tam bảo Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Chủ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Chủ Tam Bảo. đại chúng à, đồng an tọa tụng kinh. thì à, các quý Phật tử chúng ta mở kinh à, trang số 13. ba sau khi thọ từng xong họ trở về núi thì trời đã tối thân thế mệt mỏi không thể tỏa thiền tu tâm chỉ quan vì vậy trải qua nhiều năm tu tâm mà họ không chứng được biến chuyển thương xót họ nhọc nhằn mà không thu được kết quả nên hoa thành một vị đạo nhân đến núi đó thăm hỏi các xa môn các vị ẩn tu ở đây có nhọc mệt lắm không các vị xa môn đam chúng tôi ở đây canh thành sân xa bị chuyện ăn uống mà mỗi ngày chung tôi phải nhọc nhằn vào thành khấn từng việc đi về rất vất vả nhiều năm cực khổ sớm đi tối về như vậy chúng tôi không còn thời giờ để tu tâm có lẽ suốt đời phải chịu như thế vì đạo nhân nói người hành đạo phải lấy giới làm tâm căn bàn lấy nhiếp tâm làm công hạnh coi nhẹ thân để quy trọng chân lý xả thân cầu đạo ân ăn uống chỉ là để duy trì mạng sống tu tâm thiền định phải hướng đến mục đích đắc đạo mà tu hồng chỉ quan dân trừ vọng tưởng còn nếu chỉ lo cúng dưỡng thân thể chiều theo dục vọng thì làm sao thoát đường khổ đau ngày mai các vị đừng xuống núi nghỉ ngơi một ngày tôi sẽ lo việc cúng dường. lúc ấy năm vị sa môn rất hoan hỉ trước việc khi hiếu này ai nấy tâm mi đều an định không còn lo chuyến đi khân thường giờ ngõ ngày hôm sau vị đạo nhân mang thứng anh đến năm vị sa môn thọ chạy xong tâm ý thư thái an tịnh bây giờ đạo nhân nói kể tỳ kheo thọ trì giới gìn giữ nhiếp các căn biến tiên độ uống ăn ý luôn luôn tình giang lấy giới hàng phụng tâm giữ ý luôn chính đỉnh trong tu tầm chỉ quán chính trí thượng hiện tiền sáng suốt gìn giữ giới trong chính trí tư duy hành đạo nếu tương ưng tự thanh tịnh hết khổ vì đạo nhân nói kể xong liền hiện lại thân phận từ quang dưỡng giữa năm vị xa môn phân chân tinh thần thúc liếm thân tâm tư duy chính tri liền chứng quả a la hán đệ tử chúng con tùy thuận tu tầm mười nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là kinh lễ chư phật hai là xưng tán như lai ba là rồng tu cúng dường bốn sám hối nghiệp chương ờ, năm là tùy hỷ công đức ờ, sáu là thịnh phần truyền pháp bảy là thịnh phần chủ thế tám là thưởng theo hậu phận chín là hằng thuần chúng sinh ờ, mười là hồi hương khắp tân cả tình đại chúng quỳ gối phục nghiện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 Nguyện cho tất cả các Phật tử cùng gia đình được nương nhờ công đức này mà tăng trưởng phước lành, tiêu trừ nghiệp chướng, tai ách tật bệnh được thuyên giảm, oan khiên oán kết được hóa giải, hiện tiền thọ mạng được bình an, thiện căn khai phát, tin sâu nhân quả, tinh tấn tu hành, sớm được giác ngộ, an vui giải thoát. Hồi hướng cho các chúng hương linh gia tiên tiền tổ của gia đình các Phật tử,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 Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dân à, sành à, Nam à, Mô Phật Bồn ở Sư Thích Ca Mâu Ni kinh công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới cam chúng sinh thầy đều thể nhập vô sinh nhận Nguyện tiêu ba trường sanh phiền não Nguyện đường trí tuệ thân sáng ngời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 quý ai à, phật nơi à, nguyện à, cho chúng từ quý ý pháp mới nguyện à, cho chúng à, sinh à, thâm nhập kinh tạng quán lý đại chúng